có dấu xanh rồi mà sao bà không dám xanh bé nhỏ quá cái nước cạn ban đêm mà kêu thu gom hết mấy cái ông đàn ông ở sớm á đợi đằng đẩy đẩy ghe từ trong đây mà đẩy ra tuốt về sông đồng nai đẩy ghe đi mấy ổng cứ nói trời ơi xanh nửa đường rồi không biết làm sao luôn á mấy ổng cứ đi mà mấy ổng cứ thấy ôm bụng đau mấy ổng sợ xanh nửa đường quá chừng mẹ chồng thì có chút xíu con vậy nè ấn tượng nhất là cái khúc đó mẹ chồng có chút xíu con vậy mà mình mang cái bụng thè le vậy cứ ngồi dưới ghe cứ lôi mình lên trên bắp dế ngồi lôi lên bắp dế ngồi mình thấy trời ơi mẹ chồng nhỏ quá vậy sợ nhức đau quá dạ, dạ. mình tuột xuống bà kéo lên một tay thì ôm một tay thì so bụng mình dạ. nó ráng nhăn con ráng nhăn con mà nói sợ thôi má để con ngồi dưới để đau chân không sao đâu ráng đi kéo mình lên bắp dế ngồi riết cho tới qua bến đò bên gò công qua dạ, bến đò dạ, gò dạ, công sư xe lam chạy riết cái má nói là hồi xưa bạn má xanh hai đứa cũng mẫu không má nói thôi chạy thuốc từ vũ luôn đi cái sau đau bụng quá chịu hết nổi rồi cái thôi bây giờ gần đau khoa thôi chạy vô đau khoa vô trong đa khoa hả bà mụ thì giờ đó cũng cả gần 10 giờ đêm rồi má chồng bà cứ lỡ kêu cô ơi cô dâu tôi đau bụng quá cô đi là có ba chồng có chồng có cô chồng dượng chồng rồi mấy ông đàn ông đi theo lên luôn mới thu gom được mới luôn mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu ngày xưa ấy đó <laughs> lần đầu tiên mẹ chồng thấy cô con dâu này mẹ chồng có ấn tượng điều gì không thấy cũng ấn tượng ngờ một cái là mình ờ, là mẹ là thấy nhỏ hơn nó không biết sau này có nó có hỗn với mình hay không nhưng mà rốt cuộc nó không có hổn với mình nó nói chuyện nghe cũng dễ thương mà tôi sợ nó hồi đó thấy ờ, nó hơi cái miệng hơi lanh lanh <laughs> hổn với tôi bao nhiêu năm rồi nay là 35 năm trời ơi 35 năm mà hồi đó mới làm dâu tôi về á không biết làm gì hết không biết nấu được nồi cơm cũng không biết mà bằng con cá như thế nào đi bằng ngoài đồng á cái gì nó cũng biết làm đi xuống sông thì bắt cá bắt tôm đồ giờ nhiều mà về làm ăn kho không ăn không được mặn quá bắt được thôi thôi cho làm không được <laughs> ờ, nó mặn quá ăn không nổi à, rồi sau này tôi mời cái gì nó cũng bắt chước nó làm được hết ừ. rồi tới giờ nó cũng biết làm ờ. ba 35 năm mấy mấy đứa rồi đẻ được hai đứa con gái đầu rồi đứa con trai sao trời ơi nó đẻ gái lớn này đầu á tôi biết không có cái chính à cái đầu nó tròn do như một trái cam không có một sợi tóc bác sĩ á kêu phải đưa xuống từ vũ á hấp điện chứ tôi nói thôi để về nhà tôi tôi nuôi nó quấn à, khăn mà nà, áo đầu đồ nó nữa dạ. cho nó ấm nó ngủ cũng coi ra tôi nuôi nó con ký chính mà riết tới à, ba 32 tuổi mới gả lấy chồng Nha. giờ gả lấy chồng về Bình pháp cái ngày đầu tiên mà cô dâu gặp mẹ chồng thì ấn tượng như thế nào rồi lúc mà tự quen với ông xã trước rồi thì biết mẹ chồng đi bán thịt heo à, thấy mẹ chồng cũng chịu cực chịu khổ đi bán mà lúc đó hồi xưa lặn lội đi sông suối rồi mình thấy à, mẹ chồng nhỏ xíu con cái về cái má nói với mẹ lúc quen với ông xã thì bà già không có nói thấy ông trời, ngày nào chịu. ông cũng lên cũng ngồi đêm nào cũng cũng lên ông ngồi không có nói tiếng nào mà người ta vẫn qua ngồi hoài vậy cái má nói tao thấy thằng để ý mày vậy đó cái em mới nói để ý đâu mà để ý má ơi ai mà chịu mà để ý cái nói sao không đêm nào cũng lên ngồi riết đó để ý mà thôi tao không có gả đâu nha mẹ của nó hả lùng tiệt à người ta nói là nhức lé gì lùng á tao không có gả đâu là nữa là mình nữa là thiếu thước thước tách ừ, tách ra cái ừ, đúng rồi không á à, lúc đó là chưa có thương nhưng mà sau này thương rồi cái má cũng nói vậy nữa dạ. cái nói trời biết đâu má nhà có hai người con à biết đâu con về đó làm dâu sướng sao dạ. bà nói sướng cái gì mà sướng mày làm dâu không có nổi đâu rồi cái thằng chồng mày cái mặt nó chầm dầm nữa về ngày nó đánh thì tắt lần á nhưng mà hả mình đã thương dạ, rồi dạ, mà cái nói thôi má biết đâu về làm dâu rồi hả ờ, nhà có hai người con ta không có gái ta thương mình sao dạ. đến khi mà về làm dâu á thì thật sự là về làm dâu mày chồng mà thương hết mực luôn ở 35 năm chứ ông xã chưa bao giờ đánh bạc tay chỉ có lớn tiếng thì hơi la la vậy thôi chứ còn không bao giờ đánh còn mẹ chồng thì về thì thôi thương cứ bằng mình không thể tả nổi là cái rất cách là rất hả? là thương à. mình có bầu cái đứa ờ, ờ, lần đầu tiên có bầu á thèm cái gì là mẹ chồng mua cái đó cho ăn nửa đi mà mình nói mẹ má ơi sao mà con thèm cà ri quá má cà ri vịt nhà có mấy con vịt sim đẻ à là nấu luôn sáng ngày bắt một con vịt sim nấu cà ri cho mình ăn Ủa, hồi xưa lấy chồng sớm hả 19 tuổi có chồng đầu năm 20 tuổi có bầu là tới tháng 7 là năm ờ, chín 90 87 ờ, là sanh bé có bầu rồi hả mới có 7 tháng mấy à cái đa bữa đó sau đau bụng đau bụng cái kêu cái bà mụ giường ở trong ờ, ở trong trong cùng một cái ấp luôn á ra bà bà nói là có dấu xanh rồi mà sao bà không dám xanh bé nhỏ quá cái nước cạn ban đêm mà kêu thu gom hết mấy cái ông đàn ông ở sớm á lợi đằng đẩy đẩy ghe từ, trong đây mà đẩy ra tuốt ngoài sông đồng nai trời. đẩy ghe đi mấy ổng cứ nói trời ơi xanh nửa đường rồi không biết làm sao luôn á mấy ổng cứ đi mà mấy ổng cứ thấy ôm bụng đau mấy ổng sợ xanh nửa đường quá chừng mẹ chồng thì có chút xíu con vậy nè ấn tượng nhất là cái khúc đó mẹ chồng có chút xíu con vậy mà mình mang cái bụng thè lè vậy cứ ngồi dưới ghe cứ lôi mình lên trên bắp dế ngồi lôi lên bắp dế ngồi mình thấy trời ơi mẹ chồng nhỏ quá vậy sợ nhất đau quá <laughs> dạ, dạ. mình tuột xuống bả kéo lên một tay thì ôm một tay thì so bụng mình dạ. nó ráng nhằn con ráng nhằn con mà nói sợ thôi má để con ngồi dưới để đau chân không sao đâu ráng đi kéo mình lên bắp dế ngồi riết cho tới qua bến đò bên gò công qua dạ, bến đò dạ, gò dạ, công kêu xe lam chạy riết cái má nói là hồi xưa bạn má sanh hai đứa cũng mẫu không má nói thôi chạy thuốc từ vũ luôn đi cái sau đau bụng quá chịu hết nổi rồi cái thôi bây giờ gần đau khoa thôi chạy vô đau khoa vô trong đa khoa hả bà mụ thì giờ đó cũng cả gần 10 giờ đêm rồi má chồng bà cứ lỡ kêu cô ơi cô dâu tôi đau bụng quá cô đi là có ba chồng có chồng có cô chồng dượng chồng rồi mấy ông đàn ông đi theo lên luôn gom được mới thu gom được mới luôn <laughs> đi lên cả bệnh viện là thấy gia đình mình nhiều nhất yeah. Dạ. mới có đứa con dâu đầu lòng mà đi cả nhà đi luôn đó. Dạ, tới đây hồi bà kêu lên bằng xanh nằm đi lên bằng xanh nằm má chồng cứ thấp thó thấp thó cứ lọt ra vô cứ nói dâu tôi đau quá cô bà biểu nằm im đi nha không được rặn nha bà bỏ bà đi lấy cái gì cũng biết bà vừa quay trở lại thì em bé lú ra tới đây rồi trời ơi trời ơi chút xíu nữa bà không đợi kịp làm bé lọt dưới đó rồi cái bà chặn lại như vậy bà la quá chừng bà la mình quá chừng rồi đó kêu không có rặn mà sao rặn kỳ cục vậy nói là cô ơi em đâu có rặn gì đâu tự động nó ra <laughs> má chồng về đây mừng quá trời mừng cũng đến chừng ra cái báo con gái nữa dạ. trời ơi mừng quá chừng mừng luôn bà bao nhiêu tuổi thì bà có con dâu Tôi 19 tuổi, 20 tuổi là 19 tuổi có chồng, 20 tuổi có con luôn Lấy chồng từ thở 19 luôn hả? 19 luôn Lấy sớm gì nữa hả? Cha gã đâu phải ưng đó Chắc có yêu yêu yêu gì không? Không 19 tuổi là là, là lấy chồng, là, lấy chồng rồi dạ. còn à, chị làm mấy tuổi? Cũng 19, 19 tuổi, luôn. luôn. Hai người hợp dễ sợ luôn. Dạ. Số nhà rồi tuổi nó hợp rồi tuổi lấy chồng cũng hợp dạ. luôn ha. Lấy chồng lúc mà cô còn trẻ quá đúng không cô? Rồi về lại có bầu liền nữa mình đâu có làm phụ việc nhà gì với má chồng được nhiều hả cô hả đâu có biết làm gì đâu mà làm đó chỉ ờ, biết đi cấy đập lúa xúc dạ. đi cấy là giỏi lắm về nhà là nói à, nấu cơm nấu nước làm đồ ăn không biết là có chồng chưa biết là nấu làm cơm ra. nhưng mà vậy ngoài đồng giờ giỏi hả nó thấy tôi làm mà tôi đi nấu ăn ở sớm ở đám tiệc rồi đó dạ bây giờ biết làm nấu đám cưới ăn dạ. chạp đâu biết làm trời hồi xưa về á ừ. biết hết mẹ chồng kêu nấu cơm á thì hả không biết làm nấu đại sống sống chín ăn chín bây giờ không gan làm đại chứ biết sao giờ dạ. kêu kho cá thì kho lên ăn xong thấy ai cũng ngậm ngậm quá nó hỏi ủa sao anh thật mặn quá cái má nói sao con kho mặn dữ con nói trời con kho đại con có biết gì đâu cái ờ, bắt đầu hả mẹ chồng á hả chỉ cho kho rồi à, hả mẹ chồng thấy ăn cứ cá đồ này kia ăn ngán ăn thịt đồ ăn thịt gà đồ kêu ngán. bán hai con gà thôi con dám ờ, hỏi sao sợ ới sợ cái thật đây vô chợ có một đường à yeah. đi dạ. nửa đường người ta cũng mua nó khỏi cần vô tới chợ người yeah. ta dạ. mua trơn con ăn ngán gà vịt ngán cứ vô chợ mua thịt cá về ở thịt để về cứ ăn còn cá nó xuống sông mà nó cứ nó bắt yeah. Dạ. về ăn hết rồi trong cái lúc làm dâu đó có bao giờ bị mẹ chồng la không lúc làm dâu mẹ chồng không có bao giờ la hết trơn ví dụ không được cái gì thì mẹ chồng kêu nói nói ờ à, con làm cái đó nó không được vừa ăn đồ này kia đó thôi làm trở lại rồi đám dỗ đồ này kia khách khứa đồ bà con ta lợi ta phụ mần gà mần vịt đồ đó mần xong rồi cái ta về hết ở đây bắt đầu mẹ chồng mới chỉ cho nấu ăn yeah. Dạ. chặt con gà như thế nào ốp làm sao bao nhiêu hành tỏi đồ này kia chỉ cho ốp chỉ từng ly từng tí, từng, ly, từng tí rồi bắt cho đứng khèo nấu có bao giờ con dâu ờ, làm buồn ờ, lòng của mẹ chồng chưa cũng có một lần hai lần vậy chứ thì á ờ, thí dụ như mình nói gì á nó không vừa ý nó cái nó hơi nói hơi lớn tiếng chút cái tôi nó thôi đừng nói lớn tiếng có mình mày mình nói tao chi lớn tiếng nói nhỏ nhỏ lại một chút à. đời nó lại đến giờ nó nhỏ gì mà nó nặng lắm ký lắm á nha <laughs> cái tật thì lớn tiếng đồng họng từ xưa giờ nó quen <laughs> cho nên lớn tiếng đồng họng gì <laughs> khi nhiều khi má nói gì cái nói lớn tiếng đồng họng ừ mẹ chồng bệnh thì mình cũng quan tâm chăm sóc còn khi mà mình bệnh nói ngay thì mình chắc cũng có hơi làm biến trong đó một chút mẹ chồng á hả vừa vô tới nhà hỏi ủa nhà sao đâu mất tiêu vắng que hết trơn vậy cái nói con nằm đây nè má ơi hỏi sao vậy con bệnh rồi thấy như vậy mẹ chồng chạy vô thấy thao chén còn đó chạy lại rửa chén liền rửa chén rồi đồ ăn mình mới vừa mua để trong tủ lạnh lụm ra làm hết trơn làm cơm nước xong xuôi hết rồi kêu thôi giờ ra ăn cơm đi con thì á mình cũng sẵn đang đói bụng luôn nữa về rồi bỏ đó đói bụng rồi ra lục ăn mình suy nghĩ rằng mình có làm biến không mà sao kỳ ta sao mà mẹ chồng xuống làm chuyện mình hết trơn mà mình nằm đây giờ làm xong rồi cái tự nhiên tỉnh bơ vậy ăn cơm cho nên bây giờ hả mình rất là thương mẹ chồng mình à, giữa mẹ chồng nàng dâu này rất là dễ thương rồi không có vấn đề gì cả hôm nay thì chương trình có một cái món quà tặng cho mẹ chồng nàng dâu xin mời nhìn về màn hình hôm nay thì con cũng có đôi điều cảm nghĩ về mẹ và nội trước tiên là về nội con rất thương nội con rất nhớ những lúc còn nhỏ nội rất thương chị em tụi con đi đâu nội cũng chở chị em tụi con đi hết muốn mua gì hay muốn ăn gì nội đều làm cho ăn hết con hay nói với mọi người là khó kiếm được ông bà nội giống như nội rồi sau này đẻ Harry nội cũng chăm con ở bệnh viện con rất thương con mong là sức khỏe của nội lúc nào cũng dồi dào khỏe mạnh con mong là nội lúc nào cũng mạnh khỏe bình an sống lâu trăm tuổi với con với cháu cái cưng rồi bây giờ thì sức khỏe của nội không còn được như trước nữa nội rất là hay đau nhức xương khớp đêm nội nhất nội không ngủ được mẹ hay nói con nghe con rất lo cho nội tại vì bây giờ chỉ còn có một mình nội thôi con mong là nội lúc nào cũng khỏe mạnh ở lâu sống lâu với tụi con còn mẹ ơi ngày ngày xưa lúc mà con chưa có chồng con còn nhỏ lúc đó con ngang bướng lắm hay cãi lời mẹ hay cằn nhằn nhưng mà từ khi mà lấy chồng về có con thì con mới biết được tấm lòng của mẹ dành cho con là như thế nào con lúc nào cũng mong muốn là ba mẹ sống được hạnh phúc mong mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh bình an lúc nào mẹ cũng vui vẻ để sống lâu với chị em tụi con Bà đây là đứa cháu thứ mấy vậy bà? Nhỏ này là thứ ba, nhưng chị nó gả về Pháp rồi Bà thấy chị nói vậy bà cảm thấy sao bà? Thấy cảm động, xúc động thương chứ sao Bé dạ. nó thương nội lắm Chị cảm xúc thế nào khi mà nghe con mình nói như vậy? Nghe con tôi nó nói cảm động dữ lắm Bây giờ hả nó có chồng có con rồi nó biết thương cha thương mẹ Ngày nào cũng điện về nhắc mẹ Nói mẹ biết rồi con Nói mẹ là ráng chăm sóc cho bà nội Vợ con có nội thôi chị là bao nhiêu bao nhiêu cháu ba cháu đến đứa này là đứa thứ ba đứa lớn 34 tuổi còn chồng một, ở Pháp ờ, một còn cháu... một bé là 11 tuổi cũng đang ở trên bà nội một câu chuyện rất là xúc động à, à, của bà với lại à, dạ. chị ha dạ. mình muốn nói gì với mẹ chồng của mình không má cố gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe cố gắng sống lâu với tụi con bây giờ ba đã mất rồi thì giờ chỉ còn mình má cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu với tụi con trăm tuổi con thương má nhiều lắm trời ơi nói vậy chứ mình cũng muốn sống lâu với các con các cháu rồi á biết mình có được vậy hay không mình cũng muốn mà ông trời kêu thì mình phải trả chứ biết làm sao mình tránh hả chú lâu lắm mình cứ uh, sống à, khỏe sống vui rồi uh, có con cháu nó chăm sóc sức khỏe mình sống rất là lâu một kỷ niệm gửi tặng uh, gia đình để nhớ một lần mình tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu nha dạ